cho app của chúng ta app của chúng ta sau khi thêm navigation thì nó như, thế này kích vào hero thì sẽ ra danh sách hero nhấn vào thì sẽ bay ra trang detail và nhấn vào back thì sẽ về trang à, trước và sau bài này thì chúng ta sẽ thêm mới một component à, dashboard nữa và chúng ta sẽ cũng có, có link ở trên trang chủ để truy cập đến dashboard của Hero ok và trước thì à, chúng ta đã thêm mới một service ở đây Lần này chúng ta đã thêm uh, router rồi đơn giản nó là một cái menu để chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa các màn hình rồi. đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm mới một uh, app routing module các bạn có nhớ là khi chúng ta cài đặt Angular thì có một phần là có cài đặt luôn uh, module ờ, routing hay không thì chúng ta đã chọn nâu no còn bây giờ thì chúng ta sẽ ắt lại thôi nếu bạn nào mà chọn ắt từ đầu thì chắc chỗ này không cần chạy lệnh này nữa ok chúng ta sẽ mở một tab mới ở đây chúng ta sẽ paste câu lệnh vào chúng ta sẽ cùng chờ đợi quá trình à, thêm mới một à, module của chúng ta đã diễn ra hoàn tất thành công không gặp vấn đề gì vô cùng à, dễ dàng phải không các bạn chúng ta sẽ tiếp tục truy cập đến phần tiếp theo thì chúng ta sẽ truy cập vào file approuting.module.vs approuting.module.vs đây đây là code cũ của chúng ta chúng ta sẽ thay thế bằng code mới đây chúng ta sẽ thêm mới một cái import và export router module ở đây thêm mới một thư viện hero component từ uh, hero component của chúng ta à, chúng ta thêm một đường dẫn hero thì sẽ truy cập đến hero component của chúng ta tiếp đến thì uh, đây phần này đang diễn giải chúng ta là đây thêm path mới này này là root này này tốt router ờ, rautomadun chúng ta export tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm router alex ở trang app.component.html đây chúng ta đang có app hero của chúng ta gắn vào luôn trang chủ thay vì thế thì chúng ta thêm router alex ở đây chúng ta sẽ cùng xem có điều gì thay đổi bạn không thấy điều gì thay đổi vì chúng ta đang chó à, thẳng vào hero này đây, đây trang trang chủ của chúng ta bình thường trang chủ của chúng ta là sẽ có hero component luôn bây giờ chúng ta sẽ đổi lại là nếu như chúng ta có hero này thì component hero của chúng ta mới hiện ra ok phần tiếp theo thì à, chúng ta sẽ thêm router link ở trên trang chủ chúng ta sẽ cho sau thẻ H1 và trước thẻ Arthur Alex rồi, chúng ta sẽ truy cập lại trang chủ này hero của chúng ta đã có trang chủ chúng ta đã có link đến common hero nó sẽ nhấn vào Đây là hero common của chúng ta cứ hoạt động bình thường ship siếc cũng bình thường luôn và để cho cái link của chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ đến phần à, Final Code Review và tìm đến file app.conan.css để à, slide sheet lại trang à, chủ của chúng ta cái link dẫn đến Hero Component đây app.conan này css sẽ copy slide sheet các bạn nào mà muốn tôi làm một khóa về slide sheet thì cũng comment nhé để tôi lấy động lực làm ok chúng ta sẽ truy cập vào app chấm page code mới đây như vậy là cái link của chúng ta đã trở nên à, đẹp đẽ sạch sẽ hơn bài học tương đối là dễ dàng và để các bạn có thể tiếp thu tốt bài học thì tôi sẽ tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo